10.000 tư duy xuất chúng nhất mọi thời đại phần 4 Hãy suy nghĩ một cách tích cực và bạn sẽ thấy mọi thứ tích cực Thành tích là vinh quang hoàn thiện của một nỗ lực nếu chúng ta thất bại trong việc đào tạo giới trẻ, không chọn kỹ năng cũng như không thể khơi gợi tinh thần vượt trội sáng tạo trong lòng bọn trẻ, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự phát triển thành công. Một lần nữa, con người là yếu tố quan trọng nhất trong tiến trình phát triển. Chúng tôi muốn Dubai trở thành một trung tâm toàn cầu của sự vượt trội và chúng tôi muốn nó trở thành thành phố hàng đầu thế giới về thương mại, tài chính, đầu tư và du lịch trong suốt thế kỷ 21. Chúng tôi có thể cung cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ, môi trường thiết yếu, đồng thời tự tin rằng chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nếu một nhà đầu tư đến Dubai đầu tư vào một dự án nào đó 1 triệu đô và tạo ra 1 triệu đô la, ông ta sẽ hồi đáp bằng cách đầu tư 2 triệu đô la. Nếu ông ta tạo ra lợi nhuận trên 2 triệu đô la, ông ta sẽ đầu tư 4 triệu đô la và những câu chuyện thành công lan nhanh. Vua Dubai Chúng ta ở đây để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thành công với nỗ lực của họ. Chúng ta ở đây để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thành công với nỗ lực của họ. Họ thất bại nghĩa là chúng ta thất bại, họ thành công nghĩa là chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ của họ. Thu hút đầu tư nước ngoài đòi hỏi phải có một khu vực nhà nước chịu trách nhiệm, minh bạch và đạo đức. Trừ khi chính phủ xóa bỏ những tham nhũng, họ sẽ không bao giờ thật sự thu hút đầu tư nước ngoài. Các công ty nước ngoài hầu hết không thể đưa hối lộ vì họ sẽ vi phạm pháp luật của nước họ và khiến người của họ chịu những hình phạt nghiêm khắc. Vô Dubai một nhà đầu tư xuất sắc không chỉ đầu tư, thành lập công ty và cung cấp cơ hội việc làm, anh ta cũng thúc đẩy chuyên môn, cạnh tranh tạo nên sự đa dạng và xuất sắc. Chúng ta đã thấy rằng dịch vụ chất lượng mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với dịch vụ thường miễn là chúng ta nắm vững nghệ thuật quản lý nguồn lực và đạt được hiệu quả tối đa và chi phí. Ví dụ nếu Emirates Airlines đang cung cấp một dịch vụ chất lượng cao và đối thủ cạnh tranh của nó cung cấp một dịch vụ thông thường thì khả năng sinh lời của hãng hàng không nào sẽ kém hơn. Tất nhiên là đối thủ cạnh tranh bởi vì họ không cung cấp một dịch vụ chất lượng cao và họ đang bỏ mất hàng tỷ đô la. Ngược lại, Emirates cung cấp dịch vụ chất lượng cao và tạo ra lợi nhuận không chỉ trong thời gian thuận lợi mà ngay cả khi ngành công nghiệp hàng không trong thời kỳ suy thái. Ví dụ, cái nào tốn kém hơn, một nhà máy chất lượng hay một nhà máy kém chất lượng? Nếu một nhà máy không đảm bảo chất lượng, những sai sót chắc chắn sẽ xảy ra và gây ra rất nhiều tốn kém sau đó. Nếu những sai sót này dẫn đến sự thiệt hại với con người, chi phí sẽ vô cùng đắt đỏ. Hơn nữa, tuổi thọ của một nhà máy chất lượng kém luôn ngắn hơn so với một nhà máy có chất lượng tốt. Nhà máy này sẽ không thể sản xuất hàng hóa có chất lượng, sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp thị sản phẩm. Lợi nhuận của nó sẽ thấp, điều kiện làm việc thì kém và gây hại cho con người và môi trường. Ví dụ tiếp theo, khu vực nhà nước nào có giá trị cao hơn, khu vực năng động hay lười biếng? Tất nhiên là khu vực năng động, vua Dubai. Nơi đây, Dubai có sự thay đổi liên tục vì sự xuất sắc không đồng hành với sự lười biếng. Dubai tràn ngập những sáng kiến, những ý chí đổi mới và hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Mặc dù mọi người cảm thấy hài lòng nhưng phải thừa nhận rằng áp lực công việc là điều không thể tránh khỏi bởi vì mọi người đều phải thức dậy sớm và bắt đầu cuộc đua hàng ngày của mình. Người vốn rất thông minh và bất cứ ai cố gắng bán những hàng hóa chất lượng kém với giá của những mặt hàng có chất lượng cao đều không có chỗ đứng trong thị trường. Mặt khác, những người cung cấp hàng hóa dịch vụ chất lượng tốt sẽ ngày càng có nhiều khách hàng trung thành, đồng thời việc buôn bán của anh ta sẽ ngày càng thịnh vượng khách hàng người Đức buộc các nhà cung cấp phải đảm bảo chất lượng hàng hóa và dịch vụ của mình. Những điều đó không có nghĩa là nước Đức không có các tổ chức kiểm soát chất lượng. Có hàng trăm cơ quan như vậy và có một nhà nước rất nghiêm khắc được lập nên bởi hơn 80 triệu người dân Đức để làm công việc quản lý chất lượng này. Cách tốt nhất để trả lời cho câu hỏi tại sao chúng tôi tìm kiếm sự xuất sắc là một câu hỏi khác tại sao chúng ta không nên tìm kiếm sự xuất sắc sự xuất sắc trong phát triển là một phần quan trọng của xã hội văn minh, sự xuất sắc cũng là một phần không thể thiếu của truyền thống và tôn giáo của chúng tôi. Nó thúc giục chúng tôi cố gắng tìm kiếm sự xuất sắc trong tất cả những gì mình làm, cam kết gắn bó với những giá trị đạo đức tốt và phải lịch sự, nhẹ nhàng khi làm việc với người khác. Sự xuất sắc có nghĩa là chất lượng cao, Vậy tại sao chúng ta không mong muốn có chất lượng cao cho những đứa trẻ của mình cho lớp thanh niên của mình và cho chính bất kể là chúng ta đang ở đâu trên thế giới. Nếu như bọn trẻ của chúng ta có thể tìm được bất cứ thứ gì chúng muốn thông qua Internet, thử nghĩ xem các nhà kinh doanh có thể làm gì được với nó một đặc tính quan trọng nhất của nền kinh tế kiểu mới là nó cho phép khách hàng so sánh và lựa chọn. Nó cung cấp cho họ số lượng, lựa chọn lớn chưa từng có. Và với những chuyện như vậy diễn ra ngày hôm nay, bạn có thể tưởng tượng được bức tranh của 10 năm tới sẽ như thế nào. Người tiêu dùng ngày nay muốn có được những giá trị tốt nhất từ đồng tiền của họ và nếu có một công ty nội địa không thỏa mãn được điều này, khách hàng sẽ ngay lập tức tìm nguồn khác các dòng chữ Made in Germany sản xuất tại Đức hay Made in Scotland sản xuất tại Thụy Sĩ nếu không trị giá hàng tỷ đô la thì cũng là vô giá. Chỉ đơn thuần là sự xuất hiện của các dấu hiệu đó trên sản phẩm đã đảm bảo với người tiêu dùng khắp nơi rằng họ không chỉ mua sản phẩm mà họ còn đầu tư và một sự hoàn hảo đi cùng với nó. Chúng tôi cũng muốn đạt được tầm vóc như vậy. Làm sao để dấu hiệu Made in Dubai sản xuất tại Dubai sẽ đồng nghĩa với sự xuất sắc, vượt trội không chỉ trong phạm vi vùng vịnh và thế giới Ả Rập mà còn trên toàn thế giới. Con đường tiên phong và thành công vẫn còn mở cửa cho những ai nghiêm túc và tận tâm làm việc vì sự tiến bộ. Tham vọng của chúng ta lớn và chúng ta dự kiến những thách thức cũng lớn. Những thách thức lớn tạo ra quốc gia vĩ đại, Dân chủ đối với chúng tôi có nghĩa là quyền được lựa chọn. Cha tôi không bao giờ áp đặt ý kiến lên chúng tôi và nuôi dạy chúng tôi trên nguyên tắc tự do lựa chọn. Tôi tin rằng đây là cách đúng đắn đối với mọi người bởi vì sự thuyết phục thì có hiệu quả hơn và bền vững hơn so với các phương pháp khác. Tôi tin rằng dạy trẻ em theo cùng một cách mà chúng ta đã làm hôm qua chính là sự duy trì một hình thức mới của nạn mù chữ. Điều này không có chỗ trong bất kỳ xã hội nào muốn tham gia trong cuộc đua toàn cầu Vu Dubai. Người lãnh đạo tốt là người luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trước lợi ích của bất kỳ phe nhóm. Vua Dubai Bí ẩn quan trọng của mọi thời đại Bí ẩn này chính là năng lực thực hiện điều thần diệu được tìm thấy trong tiềm thức của bạn Bạn không cần tìm kiếm sức mạnh này bởi bạn đã sở hữu nó rồi Nhưng bạn sẽ phải học cách sử dụng sức mạnh tiềm thức Phải hiểu tiềm thức để có thể vận dụng vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Tận cùng trong tiềm thức của bạn là vô lượng minh triết, vô lượng quyền năng, nguồn cung cấp vô tận tất cả những gì thiết yếu. Chỉ cần bạn cởi mở và tiếp thu thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, vô lượng trí huệ bên trong tiềm thức sẽ phát hiện dù bạn những gì bạn cần biết bạn có thể lĩnh hội những ý tưởng và ý niệm mới, tạo ra những phát minh mới, có những khám phá mới, sáng tạo những nghệ phẩm mới. Vô lượng trí huệ trong tiềm thức có thể mở đường cho bạn tiến vào những dạng tri thức mới mẻ kỳ diệu. Thông qua sự minh triết của tiềm thức, bạn có thể lôi cuốn được người đồng hành lý tưởng cũng như những đối tác hoặc đồng nghiệp chân chính trong kinh doanh. Nó có thể tạo cho bạn thấy cách để thủ hữu chọn số tiền bạn cần và mang lại cho bạn sự thoải mái về tài chính để bạn có thể làm được những gì bạn muốn. Bắt đầu ngày hôm nay để những điều kỳ diệu xảy đến trong cuộc đời bạn